ok bắt đầu cái livestream ngày hôm nay thôi chúc bạn em là con uh, à, Shifu đợt trước hình như là tôi có uh, nhớ tôi tôi việc sốc nó rồi mà ta kỳ trời nhớ hồi bữa là tôi có việc sốc nó rồi bây giờ nó không có ôi trời uncha không làm nội vui đô xuống nhẹ nhẹ hết rồi tôi livestream không giật lắc đang chơi nó tắt máy nữa đồ hết hai hào nó không không có tiếng Việt đợt trước là tôi chỉnh ở này nó hiện tiếng Việt cho tôi mà câu quá không vô cái nó tất cả đây mình cứ chơi thôi để ngày mai sáng thì tôi bị sắp lại là được vô vô nha con này thấy đầu bạc cũng khá nhẹ nhàng đó tám năm trước đúng rồi game game game võ thuật nha dữ dội không nhìn giống ờ, cái ông nào mà ta cái ông mà đóng trong ờ, thì đến công phu ông đóng vai dương quá ngầu ghê không bắt hình như hơi lé nha cái xe đạp <laughs> cái xe đạp <laughs> xe máy <laughs> <laughs> mới vô game game ờ, giả lập làm ăn chạm ăn cắp xe đạp <laughs> chán đi quy bấm cho quy để mở cửa phá cửa phá cửa nhà vô nhóc nhóc bay ba đỡ ít sao nút tùm lum vậy xỉu luôn là mình phải quýnh cua du Anh là ai? Thì không cần biết tao là ai. Tao chỉ quýnh thôi. Giờ số 3 hả? Who wants to go first? Leave him to me. Ây da, mẹ. Má chỉ cần đi tiếp tiếp đỡ tù vô tán bây giờ mày mà nó quýnh con gái người ta quýnh vậy hả? Chính ác vậy Mày gãy giò Stop con khỉ Stop Trời trời ơi tán con gái người ta Bỏ tài Bỏ cái dạ Có nghĩa là nó khi nó quýnh mình nhiều quá Nó vẫn xài đòn kết liễu được nha Giống như mình luôn á Thở nè hai thảo nhi thì ghi cái gì vậy nhi à các sư phụ chết rồi mình vô mình phá vỏ vỏ đường giống kiểu giống như à, trần chân vậy đó trần chân phá vỏ đường rồi xong rồi cái này là một cái vỏ đường giống như của trung hoa người trung hoa thường vỏ đường vỏ đường này là tập vỏ rồi nọ rồi tới tết sẽ lấy để, đi múa lân kiếm tiền như tôi ở khu người hoa năm quận sáu thì có mấy cái khu giống vậy đó nhưng mà giờ thì cái chưa tiếng Trung anh à ấy ta biết tiếng Trung rồi ha cùng cái chỗ đường này giàu với ta là khi bước vô là ở dưới là cái võ đường ở trên này là có thêm một cái nhà ở dưới này nữa nhảy qua bởi vì là nhảy qua ôi gì vậy sao ấy Tôi không hả đang học <laughs> Trời ơi. Số 1. Vô đây. Nó phải ác vào đây. Hút hút hút hút hút. Sao? Lộn không? Hả? Lộn không? Tụi anh nhảy vô. Vô. Talk is cheap. à hình như là thằng này phe mình thằng này phe mình nó quýnh nó quýnh được một đây rồi đồ đen giống mình phải phá lại phá sớm đây có gì không có thằng nào không hãy tính vô lại chim xíu coi <laughs> mới học được nhiêu đó đó là là em ghi là em ghi cái gì đọc sao tuyên kiểu mà diệt súp lại cho anh anh em coi có giật lát không anh coi giật lắc không âm thanh ổn không tiếng tôi nói có lớn không hay là nhỏ khó nghe hôm nay tôi khá là tỉnh táo đó chắc làm 2 k ngày mai ờ, nếu tôi được ốp tôi đâu đi làm đâu mình khá là tỉnh chắc tối nay làm 2 k rồi thông báo cho anh em luôn là con uh, resident là bị cái ờ, lại từ đầu rồi nha nên chắc là ổn rồi ừ à, chắc là tôi sẽ chơi con đó tới cái đoạn ờ, chơi một mình nó chơi chơi tới cái đoạn mà anh em đang coi nhóc vô đây rồi ừ, vô dạ nghe mày dạ mẹ đỡ nữa kìa phản đòn quýnh đi ủa nó đỡ hay vậy ta đứt cổ liền đứt cổ lúc của nó rối lắm nha mà đơn giản đâu ui mở cửa wow anh đại vô đây vô đây vô đi nó điểm nguyệt vô đây vô vô đi vô đi vô đi à, chặt ngay cổ luôn chào cú lét game này uh, motion tim, red chặt chặt chặt đi bay shop nha nó đỡ hay quá hai đàn minh qua anh đang anh đang làm thần điêu đại hiệp chặt dạ. rồi tán con gái vậy hả? tháo vô đập hết cho đường tung thằng nào đập đó với cái đoạn thằng, thằng nào ghép trên mạng nè mấy cái mim mim ấy thì à, mới à, đi làm về vô cô liền ừ ừ em chơi ghép cái mim mim trên mạng á sao mà đỡ được <laughs> tán bóp ý thằng này phe mình nữa nè thằng này nó cầm cái gì sông đau hả số 2 cô ấy đâu Ủa, à, lộn anh ấy đâu ông ấy đâu đúng không ông ấy đâu không trả lời ta trốn rồi mình đang đi kiếm uh, ông sư phụ đây sư phụ ở đây dừng lại là bà già yeah tên mình là uh, Jen nữa hai ba thằng này là ba thằng đệ tử mà của ổng kiểu mà uh, quậy quá tao bị đuổi khỏi sư môn bây giờ quay về phá khá ngầu quá không biết là sư phụ uh, dỗ dỗ cỡ nào Now you know too much. À, tính ra là năm người này luôn, năm năm người này là phe của thằng này luôn. bốn người chứ thêm thằng này nữa là năm Anh em nhớ uh, thả tim đồ nha. Game này hay đó. Quýnh lộn mà chuẩn bị quýnh lộn mà chuẩn bị. Chuẩn bị quýnh lộn. Bị khô máu rồi. bây giờ bây giờ đỡ đỡ đỡ nào vô mày mày mày mày mày mày mày mình có tiền kỹ đó. kiểu mà mình ngưng động thời gian đó. hay gì ô, từ từ từ từ ra đây bây giờ à, đỡ kinh lắm đỡ kinh lắm bây giờ đỡ Dạ Dạ, dạ, ê, từ từ, từ từ Ra đây Dạ Nó mạnh thiệt á, sư phụ đúng là mạnh Nó đánh vô nguyệt không Sắp, sắp đủ cái cây, cái, cái, cái Rồi Phá chiêu Đó Có lẽ là mình muốn thắng mà ta Hồi nãy mình chưa ít rồi không phản đam mình quýnh trong mưa luôn bắt đầu giống uh, lý liên kiện chương tử đan họ đã hàng họ đại gai rồi nhào vô nhào vô nhào nhào nhào vô hay hay quá điểm yếu ấy nó còn nó còn à, theo kiểu mà combo nữa khó gì vậy S S A D là sao cái mẹ tôi bị quýnh chết rồi ở mày phản đồ nói con này khó chịu cái cái cái mà ây da từ lùi lùi lùi là sao rồi rồi rồi rồi không muốn lại đỡ Ý. sắp rồi sắp rồi sắp dưới được rồi nhưng mà nói chứ tôi phải để tôi làm đây nè s đúp s đúp d a thấy chưa bấm lại coi s đúp d mà sao vậy s đúp d a mà sao tôi bấm ờ, tôi đè luôn nút f không được à nó muốn được chết luôn từ từ từ từ từ tôi phải biết cái cái, cái chiêu này mới được dạ dạ dạ dạ à. cái combo một rất là khó xài nha combo hai đó rồi quý ông trọng thương rồi chết rồi combo hai là mình nhấn vô rồi mình nhấp chuột mà nó dễ nhất rồi thằng con trốn trong tủ bịt miệng thằng con rồi thằng con của ông à, ông trưởng trưởng môn á nãy bị tôi quýnh xỉu rồi ông sư phụ á biết quýnh xỉu quýnh chết thì không biết giờ được chọn là một là the boy hai the girl giờ chọn nào anh em like lý thấp ghê pha nó vô nó không la cho anh được cái nữa bôi ha bôi đúng hình như mà tiền chuyện chính là the boy nó bò ra cho mấy này thấy rồi tại thằng nhi chính xấu như vậy mặt mụn nữa Giết hả? À? Phải... Chưa gì mà giết mình này, Ý, rớt đầu Hình như là hạng nhân chính bất tử Khi mà giết là nó sẽ Sống lại Và nó lớn hơn Đây nè Nó trong tay nó, nó Tôi nhớ mà tôi hồi trước tôi có đọc sơ sơ của chuyện con này rồi Bây giờ là trong giai hạng nhân, như chính Đây nè Đồng tiền như là mỗi lần mà mình chết đi là mình sẽ bị mất một đồng tiền nhưng mà mình sẽ lớn hơn được chút đó lớn hơn được chút rồi đó cứ mỗi lần chết đi là mình sẽ lớn hơn được chút rồi cha bị đấm chết rồi ông trưởng môn là ông uh, cha của thằng chính rồi đi trả thù nó lớn rồi đó ghê không võ công ghê bay và cùng đỡ quýnh ơ à, đỡ cho cho cho cho cho cho đây là nó đang dạy mình đang là quýnh với tà niệm à không quýnh với thằng hồi nãy cắt cổ mình mày đánh đi tao đỡ con nè đánh đánh tao đi ừ ừ bây giờ vậy sao ta nói xong tình tròn có chịu vậy ok kích giờ dạ, giết nó thôi ít ghê ok mình có thể kết hợp hai chiêu mà cái này khó combo lắm nha tới thằng này rồi vai né né giết nghĩa là nó cái tầm xa quá rồi mình không chỉ kiểu mà lấy tay đỡ được mà mình còn phải né nữa khó chịu à con này xác định là chơi là hình như nó không có cho chọn ờ, chế độ ít tầm khúc kìa đúp đúng không mà ta chết đúp thì vậy thì vậy con ít đúp mà sao không được da thì tiếp da sao mà mình không xài được cái này ta kêu bấm mà da kìa à ok Tao sẽ xây theo cái này nè uh. cái mắt <laughs> Mù Cái này bấm sao ta sao Ít đúc Rồi Kỳ vậy anh em biết với, với cơ chế này sao không tự nhiên bấm ít đúp bấm chung nè tôi giữ ít đúp chung rồi được Kỳ ta em biết chỗ này sao không làm không được nè đứt đứt à tao phải xây qua xây lại nữa kìa bây giờ tới chuyện mày rồi combo khó lắm con này combo khó lắm khó chịu lắm đó bà này xài tới cái gì ta tiêu rồi mình chỉ xây thôi cái bà này có một tay à phải có một tay thôi được nữa rồi ta có một khó chịu ghê á quýnh bông hoài không chết em hiểu cái chỗ này không sao kỳ vậy bấm uh, e đúp nè e đúp nè không được à. cái dây này chứ người ta cầm thì nó nó rất tùm lực bắt đầu cách đúp luôn cũng được luôn Nghĩa trời Em biết ờ, làm sao không Chứ tôi quýnh nó hoài cũng vậy à cho nó té anh mà đâu phải lúc nào cũng dính được từ cái đòn đó đâu e liệt ừ. đâu phải lúc nào cũng được dính được cái đòn đó đâu đúng phải đúng có thể ngay cái đòn kia không à từ từ à, giữ e liền vừa vừa quạt xuống là giữ e liền đúng phải đúng phải thế khó chịu lắm nó không quạt chứ này lắm xỉu e không được ta tôi vừa quạt cái bấm e thì không được nó kêu tôi là quạt té xong bấm e để đao qua thắt rồi đánh đánh xuống dưới tenang có chịu quá cái đòn này không kiểu mà đòn nó nó bất chợt lắm nó tới nó tới quýnh hoài nó ra đòn đầu nãy giờ mấy combo khó chịu lắm vô khó hơn cả ờ, DMC The Leader Ây da, ây da, ây da. Ờ, đứng dậy giết Sifu giờ không vô game đó nãy giờ là mình chơi trailer chơi demo dạ, con này nó hơi xanh thôi nhân con lớn rồi kìa đây giờ là tìm manh mối tin này à, mà cắt cổ mình nè tin không dịch ra tiếng gì tôi có bị sớp hồi bữa rồi mà lỡ đường à, xuống dữ lắm rồi còn mình mình tập luyện à, training training lên cái gì nó không kịp ngáp tập giống như tập trong tưởng tượng đây cái này là cái cây skill mình uh, lên cấp nào ra đây mình nâng cấp thôi tôi có gì để nâng còn đi đường nào đây gì vậy đi ra ngoài đó biết ngoài có thế giới mở không ta thế giới mở là kiểu giống như assassin tôi chơi đó kiểu là nguyên cái thành phố luôn mình muốn đi đâu mình đi ta đầu thôi ra ngoài thành phố rồi đúng rồi chắc thế giới mở tôi tải con này cũng mười mấy ghi Còn một đạp Rồi bạn thôi Kiểu mà mình uh, nào đây Kiểu võ đường lâu lắm rồi Lâu lâu lắm rồi không ai học này nọ cái không có tiền Rồi xong rồi cái khu này nó ừ, quy hoạch lên Nó bỏ trống luôn Trong võ đường ở một mình mình hai chục năm nữa Ghê trời các kiểu mà luyện công qua đây à một cái thông tin mới hả khóa cửa rồi giờ phải đi kìm chìa chìa khóa mở khóa có gì có giải đố trong này nữa rồi này có không vũ khí hả có vũ khí nữa nè dạ chắc uh, k 1 này tôi đi ai vậy tao tới tao quýnh mày đấy tới tao quýnh mày đấy ngay con người ta quýnh cái nằm luôn kêu kêu tao kêu kêu coi chơi con này như cảm giác như trước mình coi phim Hồng Kông đỏ ngày xưa phim của Lý Liên Kiệt rồi Junkies I don't think they'll be a problem Thật, biết không? Cái ống nước của mình, ống tiếp của mình cũng ngon rồi con này thì nó di động lên thôi mở mắt chút xíu nha anh em ở cổng khác nè từ từ con tổng này quay lại chỗ cũ chưa có chìa khóa này mà không tiếp dân là nó chạy nhanh cha như assassin lên lầu nữa mày mày kêu kêu kêu cũng lưu Rồi bấm điện thoại Bấm điện thoại, bấm, bấm Mày luôn đó thằng ba giá Bí hư rồi Chặn đường I can make it. Just need to run at it. Cô con gái nữa nè Dạ, dạ Dạ, dạ Cẩy giò Để ông tiếp lên Ông tiếp cái bút cân nào Wow Đồng lắm Đồng lắm Trời chỉ hành góc nhìn thứ hai Nhìn ngang này thứ Hai rồi à. Mẻ tay Vô đây Em đỡ Ơ da, ơ da Quýnh Quýnh hai thằng Còn ông tiếp Quýnh hai thằng luôn Ở cái bọn xíu rồi. À. mình mình mỗi lần mình có động cái liễu là mình sẽ lên máu ấy. dạ dạ có điểm để nâng cấp rồi nè Tình lóc Tút Chân Đòn mà hết tiền Hình như là mình càng chết nhiều là cái cái tuổi mình càng cao hay gì á ra lại đây rồi lại từ đầu à lại từ đầu rồi chịu vậy anh ơi Get lost. Nothing here for you. I warned you, asshole. Ugh! đánh ông tiếp mày kêu du du không Đấy, có thằng đang ngủ Ờ, thôi để nó kệ đi có được nó đâu nó ngủ Coming our place? No way. No. Nhưng thì dễ. damn door down! Check this fucking clock. Okay then. Bẻ tay. Dạ, Bẻ. Không phải lần nó quýnh mình nó thì mất nhiều máu mà mỗi lần mình ra combo này nọ Quýnh tàu Đổ, đổ Chết tụi Quýnh tàu Châu vậy Châu, châu Châu Càng hết tôi rút kinh nghiệm mà không phá rồi có kiểu nhân nhượng chỗ nó được vô là dứt liền Đấy. phá rồi lại được không mà lại không được luôn con nào mà thế giới mở nha thì hết chuyện rồi thế giới mở là mình muốn đi đâu mình đi lại ghi chữ phá mà hên quá không ai <laughs> vô cái mày mày mày mày đâu vậy ây da ây da đau lắm đi tầm trước 띵 잡고 Tụi này trâu lắm Ủa lần á, bị tụi nó quýnh liền À tuổi mỗi lần mỗi lần chết là mình sẽ lên một tuổi khó chịu người ta ép yeah. hai ba tuổi này hàng chó này Đúng lắm rồi à dưới được một thằng chồng là mình sẽ xuống một, một tuổi đúng không kinh vậy ê ê ê, ê. chùm hả chùm chùm chùm nếu một mình nó thì được đấy được được được được làm vậy ấy rồi đấy rồi đấy xong rồi đi yeah. Ây da Nó đạp mình cái là mình lên đường thôi Ngày 5 tuổi luôn ít mày, địt Tao nhìn mày lâu lắm rồi Khó chịu The warehouse. I'm getting closer. xong rồi bật skill à không đủ tiền nâng chỉ nâng được cái này thôi người ta tôi có ngàn ngàn rưỡi mà mà nó có lùi cho tôi không Thử rồi skill này dễ hồi nãy gặp hai thằng luôn hai thằng máu máu, máu trâu không này hả ui chồng chồng mày gặp chồng mày mày đâu ui né liền né né né ở với ca khúc máu Sao để lùi lại ta Mù mắt, mù mắt mày Giết Ngon Tiền không nè, đem về thế nào chùm tính là con này là nó không có chế độ khó dễ gì trơn á là mình đang chơi theo kiểu mà bình thường luôn á chơi ơi lên lên mày kêu kêu kêu kêu nâng cấp ta tới lúc mình chết đó, nó mới cho mình nâng cấp ông vậy cái này đang phải pha chơi một thằng Hỏng lắm Đông lắm Ấy da, ấy da Chỉ cần lụi hội lên là nó giết mình liền 16 tuổi canh thằng mà giết thôi Kèo thằng mà đánh rồi ha khó chịu quá Hai thằng có ba chục tuổi mới qua được giống này <laughs> con mẹ mày ây da ây da còn có một mày thôi nãy giờ mẹ quýnh quýnh quýnh mày quýnh tao hay lắm à rõ này quýnh tao muốn bệnh luôn đi tới đi tới không có chỗ lưu ta em sư phụ mà tàn đi để là tử đi quýnh mình không à, chết luôn được vậy này đúng không get in here? With great difficulty. Không có vũ khí rồi. miếng máu coi. Cho miếng máu coi. À chết hoài luôn Được ba chục tuổi luôn Nào vô Tao sẽ thử cho mày một chiêu mới Chiêu mới Giết Ơ, à, có chìa khóa rồi Ngon These will be useful đây già luôn rồi nè không qua chỗ này hay là ba chục tuổi mới qua được <laughs> rồi quành lại không quành lại chắc đi lại thôi lại thôi nhanh thôi đi nhanh kì vậy chìa khóa mở bên này Kung Fu? quá ừ. À, nó còn hồi máu nữa chạy chạy chạy chạy đủ trời tầm quá phá rồi nó sẽ có dễ chảy nắp cho lần nữa à mình có thể lụm đồ được lại là một cấp 32 tuổi 40 tuổi nãy mày cũng tao đúng không anh phải vũng tàu đúng không à, bây giờ chúng nó liền bây giờ đứng lên ai không đứng lên chịu quá à già luôn rồi già luôn rồi cầm vũ khí quá trời quýnh luôn hỏi sau rồi giết mập giết mập giết thằng mập cống này ngon đó chừng nào mới thấy được cái chuỗi nhà quýnh lộn đây Ê. Và hình như mình lên cấp là mình được nâng nữa trời chứ không phải là là cứ lên cấp là như càng lên cấp càng già mỗi lần mình chết là mình được đồ nữa đó chứ không phải là cái đồ họa của nó nó còn khó chịu chứ đây cũng mệt ngay đây cậu tóc cậu cờ đi cũng dao à cái thằng hồi bữa cắt cổ mà đúng không à, mày mày mày nhảy nhảy nhảy nhảy ở ở tao đấy Đông rồi Ây da À Cốt chuyện không cho mình mình mình mình quýnh thắng là cái thằng hồi bữa hồi lúc đầu chặt đầu mình chứ đâu Không Tỏ địa điểm mà sao để né được mấy cái đòn đó ra khó chịu quá còn phải một ngàn mới nâng cấp được và sáu luôn à, ông già quýnh với ông già nói kinh vậy không có phép nữa Thật ra họ không biết sao né được cái đòn đó luôn á Con game này nó không có chỉ không không bây giờ được rồi chưa gì nó quýnh tôi thấy không chó đẻ chó chó này. lâu lắm rồi phải 60 tuổi luôn quá à. mới chỉ có một thằng chùm thôi mà đã là ba mươi mấy tuổi rồi <laughs> không hình như là nó phải vậy luôn á có nghĩa là sao ta đúng là mình phải qua tới năm 30 tuổi mình mới dưới được thằng chùm đó để tới đời group rồi đó thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha nếu mà hay thì uh, subscribe kênh giúp tôi rồi like share giờ nghỉ chút xíu chắc uh, gần một giờ tôi sẽ tiếp tục k2 ok bye bye